chào bà con, kính chúc bà con ngày mới an lành. Sau đây là cập nhật bản tin giá lúa gạo hôm nay ngày 12 tháng 2. Giá lúa gạo hôm nay 12 tháng 2 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Hiện giá gạo nguyên liệu thành phẩm ở mức 9.600 đồng đến 9.700 đồng trên kg. Gạo thành phẩm 10.600 đồng đến 10.700 đồng. Cám khô giá 8.650 đồng. Tấm giá 9.600 đồng. Với mặt hàng lúa, giá tiếp tục đi ngang cụ thể tại An Giang thì hiện OM 5451 giá 6.400 đồng đến 6.600 đồng. Tại thâm 8 giá 6.700 đồng đến 6.900 đồng. Nàng hoa chính giá 6.800 đồng đến 7.100 đồng. Với chủng loại khác giá đi ngang cụ thể OM 18 <clears throat> giá 6.700 đồng đến 6.800 đồng. Nếp khô Long An giá 9.000 đồng đến 9.200 đồng. Nếp khô An Giang giá 8.400 đồng đến 8.600 đồng. Lúa Nhật giá 7.800 đồng đến 7.900 đồng. Lúa IR504 giá 6.400 đồng đến 6.600 đồng. Lúa IR504 khô giá 6.500 đồng. Nếp tươi An Giang giá 7.000 đến 7.200 đồng. Nếp tươi Long An giá 7.850 đồng đến 8.000 đồng. Tại chợ lẻ giá gạo thường là 11.500 đồng đến 12.500 đồng. Gạo thơm jasmine 15.000 đồng đến 16.000 đồng. Gạo sóc thường 14.000 đồng, nếp rung 14.000 đồng đến 15.000 đồng gạo nàng nhan 20.000 đồng, gạo thơm thái hàng dài 18.000 đồng đến 19.000 đồng, gạo hương lai 19.000 đồng, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng, nàng hoa 17.500 đồng, sóc thái 18.000 đồng, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng, gạo Nhật 20.000 đồng, cám giá 7.000 đồng đến 8.000 đồng trên kg. Trên đây là cập nhật bản tin giá lúa gạo hôm nay ngày 12 tháng 2. Đến đây là hết. Kính à, cảm ơn bà con đã theo dõi. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe, tạm biệt bà con, hẹn gặp lại bà con trong clip tiếp theo nha.